的腿。 anh anh đây em ơi anh em ơi thì hiện tại thì ờ, sức mạnh của cái nick của mình đã đạt được 70 tỷ rồi nên ốc cực kỳ gian khổ luôn thì khổ nhất đó chính là cái cái lúc mà làm nhiệm vụ các bạn là nhiệm vụ ờ, bắt khả thi nó đã khổ rồi mà làm cái nhiệm vụ uh, tìm cô cô nó lại khổ nữa các bạn tại vì sao tại vì con boss cô cô ấy kiểu nó ra một triệu máu anh em đắp mấy cái chết hết rồi tại vì cái này là server này là ngọc vàng free ấy nên là anh em nào cũng biết cả là làm nhiệm vụ cực kỳ khó luôn và ở những cái map như là map ở bên uh, map nhiệm vụ ờ, tiêu sát thủ các bạn sẽ cây sang cực kỳ khó luôn thì uh, mình làm nhiệm vụ cái đó cực kỳ khổ luôn mình quay video mà nó không biết nên là thôi mình không quay luôn để đổi khi mà mình làm xong cái nhiệm vụ số bạn thì nó là khó khăn cực kỳ luôn làm cái nhiệm vụ gì mà mệt nã lắm các bạn ơi thì bây giờ thì mình sẽ mở xuất hạn giới hạn sức mạnh nha à, nó phải đó là cái uh, cái lần lần nhiệm vụ này phải nói là cực kỳ gian khổ luôn các bạn là mệt vãi cái nồi ra luôn đấy mình chưa thấy cái lần nào mình làm nhiệm vụ nó khổ như thế này ở xanh khu nào cũng bảy tấm thàng bảy tấm thàng mà ba mấy khu các bạn các bạn không tin thì để xíu nữa mình sẽ qua bên đó mình mở cho các bạn xem khu nhá đậu xanh chơi game mà kiểu cuối rồi nó còn đông hơn xe 19 nữa rồi nó đông cực kỳ luôn các bạn đó thì mình đang ờ, xài phiên bản giả lập nha để mình kéo điện tử ấy thì nếu bạn nào hứng thú ấy, thì video sau thì mình sẽ hướng cho các bạn ấp điện tử trên ờ, phiên bản giả lập nha ok mình đã mát hết rồi này bây giờ thì mình sẽ chạy qua bên ờ, nút khi đổi cho các bạn xem là cái, à, cái khu đông thế nào nha các bạn mấy con mình kêu các bạn dụ các bạn nữa đây các bạn nhìn đi 29 khu kiếm từ sát thủ cực kỳ khổ luôn nha các bạn các bạn làm từ sát thủ ấy là ba bốn giây là con từ sát thủ nó chết mẹ rồi các bạn làm cực khổ luôn này nó đông vãi liền luôn game đông cực kỳ luôn các bạn ha các bạn phải nói là các bạn muốn làm cái nhiệm vụ ở game này thì phải nói cực kỳ khổ luôn anh em nào kêu làm chơi dễ đâu mình thấy chơi khó vãi cái nồi ra nè anh em thấy cái server nào mà 30 34 khu khu nào có 4 5 người 4 5 người những khu đầu là 8 9 người luôn các bạn ra con điện tử người ta đã chịu chết con boss số số luôn mà nó đó là vụ cực kỳ là khó luôn để mà cài lên được như thế này thì rất là kỳ khó luôn các bạn thì về phần nick của mình á thì nick của mình thì à, một set b lượng long 6 sao nha đấy, mình chơi xét 6 sao thì trong đó cô cô mình chưa đọc sao luôn ấy đấy cũng khá là ok bạn ơi chưa đọc uh, à, cái trang luôn anh ờ à, để mình coi cái trang đọc được không nha mình cũng chưa đọc cái trang bao giờ tại vì là mình à, mình cũng không định đập ok giờ để mình đập cái kẻ tra thử ờ, có pha lê hóa cái kẻ ờ, tra được không nha mình coi coi ồ kẻ tra là không đập được nha anh em như là fit rồi không đập được cái sao ấy thì thôi để chơi cũng được mà nè điện tử của mình thì nó cũng đã mất pin rồi 24 tỷ này tí nữa sẽ up tiếp nha mình mới mở giới hạn thôi đây ai check thì lên số mạng 6 sao nha cái giá thì 4 sao thôi đây, skill thì The Dragon Kame cái tạo để trứng cũng khá là ok các bạn ạ skill thì phải nói là như thế này tối thì mình sẽ đi à, làm nhiệm vụ tiếp nha chứ bây giờ làm nhiệm vụ mình lắm các bạn ơi mình phải nói là mình mình online 6 nít mà mình đi làm nhiệm vụ số 4 cực khổ làm khổ vãi cái nồi luôn tuy là boss ra liên tục nhưng mà nó phá cực kỳ nhiều luôn các bạn làm cực kỳ khó luôn anh em nào kêu chơi dễ mình cũng chịu luôn đấy ok nó khó hơn server chính nữa mà rồi bây giờ thì mình sẽ đi qua tương lai ốp nha điện tử các bạn ơi cho nó mát rồi à, làm gì làm các bạn chứ mình thấy uh, khá là khổ rồi đấy là dịch vụ mấy thanh niên kia phá quá trời hết vì nick này nào có mấy trăm nghìn vào các bạn à, nên là nó nó cũng biết nhưng mà nó biết cũng không có việc vượt trội ấy nên là nó cũng uh, chơi thì cũng được thôi ok chứ còn về nó nổi trội quá thì cũng không phải các bạn ơi đây điện tử nè cho tấn công đi bạn đấy đấy mình cho tấn công nha rồi ok thì mình đã mình đã xài auto click để mình treo ốp điện tử nha các bạn bạn thấy không chứ bạn không thấy đâu thì cái nào mình đang auto á nha kiểu anh nó tự động ốp điện tử tự động bút đầu cái thứ luôn rất là ngon đó ốp cực kỳ ngon luôn nha bây giờ thì mình sẽ treo cho nó lên 80 ờ, tỷ ha để rồi game bây giờ ốp càng ngày càng khó và ốp càng ngày càng mờ luôn đây thì ờ, một ngày ờ, ốp của mình ấy, thì một ngày chơi game của mình thì ốp con nick này thì cũng khá là ổn rồi thì đợi nó mát hết rồi mình sẽ làm hai set uh, 7 sao HP ha mình sẽ đi xem boss cho bạn xem nội tại thì ờ, game này cũng cần máy hết rồi bt thì bt ờ, à, anh em youtube còn rồng online này cũng toàn là những người quen thôi anh em ơi thế là chơi game thì nó là khổ ấp chơi game máy game này phải nói là khổ cực kỳ các bạn ạ thì sợ luôn mình làm nhiệm hết cực kỳ khổ luôn đó thì hôm nay mình làm ngắn gọn mình xanh quả bạn xem thôi thì video sau ấy nếu bạn hứng thú ấy thì mình sẽ làm video mình hướng dẫn các bạn treo um, treo game uh, ngọc rồng sao ở trên máy tính và ở trên giả lập điện cho các bạn à, để các bạn trên điện tử không mất kết nối nha ok clip của anh thôi à, xin chào và hẹn gặp lại trong video sau nha bye